Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2021, tức ngày 10 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thân, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Thân hôm nay là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là canh thìn, bính thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Cục diện tương hại tác động khiến người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh, Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân, đồng thời không muốn ai can thiệp vào công việc của mình. Rất có thể thái độ làm việc như vậy của bạn sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý. Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng quá mức nóng vội, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Thổ khắc thủy còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tránh tình trạng hiếu thắng, so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì đôi bên cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tương hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của người tuổi Sửu và là nguyên nhân khiến bạn vướng rắc rối. Vì thiếu tỉnh táo nên bản mệnh dễ mắc sai sót ngay cả trong những công việc quen thuộc, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, bởi nếu quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai, đồng thời khiến người khác có cái nhìn tiêu cực về mình. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, thiên tài chiếu mệnh lại mở ra cơ hội phát tài với một số người may mắn. Có thể những khoản đầu tư trước đó của bạn đang dần thu được lợi nhuận sau rất nhiều sự mong đợi trước đó. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Ba. Tử vi tuổi dần Kiếp tài giáng họa, người tuổi dần dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình. Bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên bỏ ngoài tay lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Bạn có biết những hành động nông nổi và mù quáng sẽ khiến bạn phải hối tiếc trong tương lai hay không? Mộc khắc thổ còn cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không chút giận lên nửa kia. Hãy tâm sự với người ấy để đối bên có thể cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ song bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai. Bản mệnh cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình, nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thu là ngày không thích hợp để làm những công việc như xuất hành, động thổ, an táng, vì vậy, nếu như bạn có ý định thực hiện những công việc trên thì nên lùi lịch lại chờ đợi một dịp khác thích hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Chính tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi thìn có dấu hiệu cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác rơi khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, biết đâu đó chính là người bạn luôn trông đợi bao lâu nay thì sao. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Hỏa sinh thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Để ngày càng thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của nhau, hai người luôn dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho đôi bên một cơ hội thử đến với nhau nhé. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, thường quan thấy rằng bạn dễ gặp rắc rối với người làm lãnh đạo, có lẽ bạn cần phải chú ý hơn đến cách diễn đạt, trình bày của mình, không phải lúc nào có gì nói nấy cũng là tốt. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Nhờ có nhị hợp nâng đỡ, hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn, Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn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 giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày thổ sinh kim như hôm nay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bản mệnh đã có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác dưới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân. Đừng vì một phút ham vui mà làm ra việc gây tổn thương cho những người thân thiết nhất, làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình. Chính quan cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với người làm lãnh đạo. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Thiên quan cho thấy hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì đối với người tuổi dậu. Tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp, bởi sau cùng thì người lãnh hậu quả cũng chỉ là bạn mà thôi. Trong mối quan hệ với lãnh đạo, bạn cần phải có cách cư xử khéo léo hơn, chứ nên nói năng quá thẳng thắn, bộc trực. Kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa, bạn cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe. Thủ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tị. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tương hình tác động khiến người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói, bởi bạn thường không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực như vậy mới khiến những khó khăn lại càng trông chất đấy. Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ tìm ra nhiều hướng giải quyết công việc. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, sự quay lưng lại của các thành viên sẽ khiến bản mệnh cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao đã. Nếu đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp. Đối bên sẽ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết bao dung, thông cảm cho nhau. Nếu không mau thay đổi, tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng dạn nứt,